ở Việt Nam mình thì nó mang một cái tính chất uh, uh, tương đối là không được uh, tốt tức là khi mà tôi về Việt Nam mà mọi người mà ai mà nghe đến vay rồi nợ gì đồ là sợ lắm à, tôi đăng ký uh, kinh doanh với lại sở công thương mà mình nói là mình là công ty hỗ trợ cho vay tài chính phát là tự nhiên là bị người ta hỏi liền là ô anh có làm cho vay nặng lãi không hay không vay cũng là một cái câu hỏi rất là hay à, thực ra vay không phải là một cái giải pháp cho tất cả mọi người mặc dù là tôi đi cho vay nhưng mà tôi luôn luôn là tôi phải ngồi xuống với khách hàng tôi phải hỏi họ trước là à, anh có nên vay hay không vay nữa tại vì á vay á mình dùng cái từ uh, chuyên ngành nó gọi là dùng đòn bẩy tài chính á nó là một cái con dao hai lưỡi con dao hai lưỡi nó có thể làm cho những người giàu lên rất là nhanh nhưng mà đồng thời nó cũng <laughs> làm cho rất nhiều người phá sản mất nhà mất cửa mất vợ mất con luôn nên đối với khách hàng á, là tôi cũng luôn luôn khuyên khách hàng là trước khi mà anh à, quyết định là anh có dùng đòn bẩy tài chính thì anh phải hiểu được là cái khả năng trả nợ của mình là như thế nào đã không nên đi vay vô tội vạ chỉ để mua được cái tài sản đó mà phải coi coi là ờ cái thu nhập của anh chị một tháng là bao nhiêu anh thu nhập bao nhiêu vợ thu nhập bao nhiêu rồi nếu như mà anh vay đến cái mức đó thì cái khả năng anh có khả năng anh không thường thường á, là chúng tôi sẽ khuyên khách hàng là giới hạn là tổng thu nhập với lại cái à, phí trả nợ tiền trả nợ bao gồm cả lốc gốc và lãi á, nó chỉ chiếm tối đa tới 70% của tổng thu nhập của hai vợ chồng trong một tháng không nên vượt quá 70% vượt quá là bắt đầu là chúng ta sẽ gặp uh, nguy hiểm đó là cái thứ nhất cái thứ hai tôi cũng khuyên khách hàng là anh phải coi coi là cái giá trị tài sản của anh trên cái giá trị cái dư nợ vay nợ của anh nó cũng phải giới hạn không nên vay quá nhiều ví dụ như tổng cái dư nợ của anh đó, nó phải dưới 1,5 lần tức là tổng giá trị tài sản của anh phải là 150 của giá trị vay nếu mà anh vay vượt cái mức đó bắt đầu là anh đang vào một cái vùng nguy hiểm thì chúng tôi cũng khuyên khách hàng là phải nên trả bớt nợ xuống chứ không nên vay nhiều hơn đó thứ ba nữa là khi nào nên vay khi nào nên trả nợ vay ở Việt Nam mình á là cũng có một điều thú vị là cứ có tiền phát là lo đi trả nợ ai cũng vậy rất là ghét nợ rất là sợ nợ có tiền là trả nợ có tiền là trả nợ nhưng mà thật ra cái đó không phải là phương án tốt nhất đâu nha không phải phương án tốt nhất tại vì cái việc anh nên trả nợ hay anh nên vay thêm nó tùy thuộc vô cái tốc độ tăng giá và cái tỷ suất sinh lợi của tài sản nếu như mà tỷ suất sinh lợi hàng tháng cộng với cái tốc độ tăng giá của tài sản mà nó vẫn cao hơn cái mức lãi suất á thì anh không nên trả nợ tại vì anh trả nợ là anh đang giảm cái sức mua của mình xuống thậm chí là anh còn vay thêm nếu mà cái tài sản nó là tài sản tốt tỷ suất sinh lợi tốt giá trị tài sản vẫn đang tăng đều thì anh cứ giữ cái mức nợ đó đồng thời là có thể là anh còn có thể vay thêm để mua thêm nữa đó. nhưng mà đến một cái mức nào đó mà cái tỷ suất sinh lợi bắt đầu là anh thấy nó bắt đầu nó giảm lại tài sản nó tăng giá quá cao á là cái tốc độ tăng giá nó không còn cao nữa thì lúc đó là bắt đầu anh nên suy nghĩ lại nên ngừng lại và bắt đầu giảm cái tỷ lệ vay nợ xuống thì nó phải có một cái cái thời điểm mà chúng ta cần phải xem xét lại cái việc là chúng ta nên tăng dư nợ hay thậm chí là giảm dư nợ